Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các kênh của các video của GEOS TV và tôi là Phạm Khắc Thức, chủ biên tập của video này. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 9 là ngày khai giảng năm học mới cho nên là chúng tôi sẽ có một cái bài bức thư mà chủ tịch ờ, nước Nguyễn Phú Trọng có gửi cho tất cả các trường học trên toàn quốc như sau. Hà Nội ngày 4 tháng 9 năm 2020, thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm mới 2020-2021. Thân ái gửi các thầy cô giáo, cán bộ quản lý và người lao động của ngành giáo dục, các em học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh. Trong không khí vui tươi của ngày khai giảng năm học mới 2020-2021, Tôi thân ái gửi các thầy cô giáo và các bộ quản lý, người lao động đang công tác trong ngành giáo dục cùng các em học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh lời thăm hỏi chân tình và những tình cảm thân thiết và lời lời gửi chúc tốt đẹp nhất. Tôi vui mừng nhận thấy năm học 2019-2020 Mặc dù đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến và nghiêm trọng đến các hoạt động của ngành giáo dục, nhưng với phương châm tạm dừng đến trường không dừng học, của ngành giáo dục đã chủ động, nhanh chóng triển khai đồng bộ quyết liệt và các hiệu quả giải pháp thực hiện thành công phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm học. Đây cũng chính là một năm học cuối thực hiện 5 năm 2016-2020 của ngành giáo dục và được ghi nhận kết quả nhiều tích cực, đặc biệt là trong tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đảm bảo an toàn trong khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, được nhân dân ghi nhận và được đánh giá cao. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng và nỗ lực vượt qua khó khăn, những kết quả của ngành giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua. Năm học mới 2019, 2020, 2020, 2021, đại dịch Covid-19 có thể còn những diễn biến mới. Tôi đề nghị ngành giáo dục cần tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục đào tạo, khắc phục mọi khó khăn để vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa tổ chức việc học tập cho học sinh, sinh viên, tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc đạo đức lối sống lý tưởng cách mạng rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh cho học sinh sinh viên xây dựng một môi trường giáo dục thân thiện an toàn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành thành công kế hoạch 5 năm 2021-2025 của ngành giáo dục và lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tôi mong các thầy cô giáo cô giáo, thầy giáo và cán bộ quản lý người lao động trong ngành giáo dục tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với nghề sáng tạo và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện của nền giáo dục nước nhà. Mong các em học sinh, sinh viên phát huy nền truyền thống, hiếu học của cha mẹ, thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt để sau này trở thành chủ nhân tương lai của đất nước, vừa hồng vừa chuyên. Tôi mong các bậc phụ huynh tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục và tạo điều kiện để con em mình được học tập, rèn luyện tốt nhất. Chúc các thầy giáo, cô giáo, người quản người lao động, giáo dục ngành giáo dục và các em học sinh, sinh viên đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học tới. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Tổng Ban Bí thư Ban Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chúng tôi xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau. Thân ái và chào tạm biệt quý vị và các bạn.